con tim em thấy lòng để niềm đau thấy bao bắn hồng bước chân anh đi về chẳng còn lại mong được dăm mai ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao chia tay vòng vai giấc mơ một lý do anh sẽ thôi mong chờ em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau ngày qua vậy là tình yêu cho người ta